Về phần lý thuyết thì các bạn nhớ cho cô các quỹ tích cơ bản. Muốn thực hành tốt thì trước hết các bạn phải nắm vững phần lý thuyết. Đó là điều chắc chắn, đúng không nào? Thế thì để tìm quỹ tích hay gọi là tập hợp điểm, trong mặt phẳng người ta thường dựa vào các quỹ tích cơ bản. Ta có một số loại quỹ tích cơ bản sau đây. Thứ nhất là các bạn nhớ cho cô quỹ tích 1 đó là gì ạ? Quỹ tích những điểm cách đều hai điểm AB cố định. Đó là gì các bạn? Đó là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Các bạn nhớ nhé. Đó, quỹ tích đầu tiên cô Loan muốn nhắc tới đó là gì ạ? Quỹ tích những điểm cách đều hai điểm cố định tức là hai đầu mút. Và mọi điểm cách đều hai đầu mút đó là thuộc đường trống à trung trực của ai? Của cụ thể ở trong lý thuyết này đó là đoạn AB. Được chưa nào? Vâng quỷ tích số 1. Và bây giờ cô cho mình cùng nhau sang phần quỷ tích số 2, vẫn là quỷ tích cơ bản. Quỷ tích những điểm cách đều hai cạnh của một góc. Đúng không nào? Quỷ tích những điểm cách đều hai cạnh của một góc. Đó là tia phân giác của góc đó. Vâng, nó thuộc tia phân giác của góc đó. Được chưa? Và bây giờ cô cho mình lại cùng nhau tìm hiểu tiếp cái quỹ tích thứ theo đó là quỹ tích số 3.